Xin chào các bạn đã quay lại với kênh học cùng Nana. Hôm nay mình sẽ tiếp tục với môn tiếng Anh trong giáo trình với bài tập trong giáo trình Family and Friends. Phần trang 20, phần 3. This is my nose. Có nghĩa là đây là đây là mũi của tôi. Lesson 1 words. Bài 1. Động từ arms, nose, face, legs. Am là gì? Tiếng Việt là gì? Am là cánh tay của tôi, còn nose là mũi của tôi, face là mặt của tôi, legs là chân của tôi. Ừ. Cái nào số nhiều? Vậy là am Vậy là Up Am gì? Arms Blades Left Leg Put on Sun Sunscreen Sunscreen Sunscreen First. First, my arms. They are my arms. These. They are, they are my arms. Mm. No, my. Now. Now. This my nose. My nose. Now. Now my, my nose. This is this this is my nose. Mm. That's that's dry. That's right. That's that's right. Right. That's that right. right. Fun Food on. Foot on your. Put it on. Put it on your arms, your nose, your thick, and your thick, and your legs. Mm. Okay, Rosie. Look, Rosie. Oh no. That's good. Rồi, con dịch cái bài này ra coi. Rồi chúng ta bắt đầu thoa kem chống nắng thôi nào. Đầu tiên đó chính là cánh tay. Đây đây, đây cũng là đây là cánh tay của tôi này. Rồi chúng ta sẽ tiếp đến mũi, chúng ta thoa vào mũi. Đây, Mai, đây là mũi của tôi này. Đúng vậy. Đây, hãy thoa kem chống nắng ở tay và ở mũi và ở mặt và ở chân Tôi biết rồi, Rosie. Look, Rosie. Oh no. Look có nghĩa là gì? Nhìn này, Rosie. Nhìn này, Rosie. Oh, no. Oh, oh no. Không. Oh không. Hmm, đó là hết bài mấy? Hết bài 1, lesson 1 words. Rồi, giờ tiếp theo. Tiếp theo là Lesson 2 Lesson 2 Grammar Bài số Bài số 2 Grammar Grammar Là ngữ Ngữ Anh Ngữ Pháp Ngữ Pháp ừ. Let's Ngữ Pháp từ bài này các con sẽ học về số ít và số nhiều và các con sẽ học cái cụm từ these are and this is khi nào ta dùng this is khi nào ta dùng these are khi nào ta thêm s và khi nào không có s chưa dạ. yeah. rồi ở đây ở đây ví dụ như cô bé này đưa một cái cánh tay ra thì có một thôi một là số số ít số ít cho nên cái arms là cánh tay này sẽ không có s one arm mình đọc là one arm one arm đọc to là one, one arm. arm còn khi đưa hai cánh tay ra là two arms two arms two arms two An, Two arms. Ừ. Rồi khi đó ta sử dụng cái cấu trúc there is, these are, these are hay là this is. These are có nghĩa là có nghĩa là số nhiều sử dụng cho số nhiều là hai cánh tay trở lên hai cánh tay hai cái gì đó trở lên thì dùng là this à đây là cánh tay của tôi này ừ. còn this y nghĩa là một số ít cô gái này chỉ vào mũi của mình nói rằng this is this is đây là My nose. Nose. This is my nose. Thì sử dụng suốt là this is. Được chưa? Dạ. Để ta là blue, say and circle. Đây con mèo này thì có bốn chân Vậy chúng ta sẽ khoanh vào less Số Số nhiều ừ. Còn các bạn này dơ những tính ra ra là cũng là số nhiều là arms Good Còn con chim này thì có hai cái chân là số nhiều là less yeah. Còn bạn này đưa có một cánh tay thôi thì chúng ta sẽ khoanh vào am. Good. Con cò này nó có một chân à? Dạ. Nó đứng có một chân thì phải khoanh vào dưới cái gì? dưới led. Ừ. Cái chân kia nó co lên rồi. Được dạ rồi. Hiểu chưa? Dạ. Cho nên số Vậy thì cái này là This is there there. Ah, there. This is my face. Tại sao dùng this is? Bởi vì chúng ta chỉ có một khuôn mặt mà thôi. Ừ. Bởi vì dùng chúng ta sẽ dùng this is. This is my nose có nghĩa chúng ta chỉ có một chiếc mũi. Chúng ta sẽ dùng this is là số ít. Good. Còn there my These are There my legs có nghĩa là số nhiều chúng ta có hai cái chương là số nhiều ừ, good xuống đây đây bạn này có là hai cái hai cái tay đọc là da da da These are my arms. These are my arms. These. These are my arms. These. These are my arms. Ừ, rồi, kết thúc. Rồi, chúng ta đã làm xong bài lesson 1 và lesson 2. 2. Nếu như các bạn có thắc mắc gì hãy để lại phần bình luận mình sẽ giải đáp cho. Hẹn gặp lại các, Chúc các bạn học giỏi Cảm ơn các bạn đã xem video của mình Hẹn gặp lại các bạn vào các video lần sau Hãy nhớ đăng ký, share cho bạn bè cùng học nhé Bye bye